Xin chào các bạn Hôm nay thầy lấy lên lớp các bạn ở bộ môn vật lý lớp 9 Ta tiếp tục ở phần điện học Ở các video trước thầy đã hướng dẫn các bạn các loại dạng bài tập về đoạn mạch và công suất điện điện năng Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm các bài tập tổng hợp của bốn dạng trên Các bạn nhớ hãy đăng ký kênh của thầy để nhận những video mới nhất Chúc các bạn học thật, thật tốt môn vật lý và thầy sẽ đồng hành với các bạn trong quá trình học tập của các bạn ở bài ở video này thầy giáo các bạn sẽ làm một dạng bài tập mới so với những cái dạng mà ta đã làm mặc dù là đề bài ban đầu yêu cầu đơn giản Đấy. các bạn chú ý bài này nó được phát triển lên từ những cái bài rất đơn giản các bạn Đấy. thế thì bài một này là bài cho sơ đồ máy điện gồm một biện trở R1 và biện trở R2 mắc nối tiếp với nhau biết được biện trở R1 bằng 20 ohm huyền thế giữa hai đầu mạch không đổi bằng 24V yêu cầu của bài là khi R1 R2 bằng 10 ohm tức là biến trở này R2 là một biến trở thì biến trở này là có khả năng bị thay đổi điện trở do đó ở trường hợp 1 ý đầu người ta cho điện trở r RA một 10 ôm yêu cầu chúng ta là tính điện trở tương đương của đoạn mạch và xác định hiệu thế giữa hai đầu của điện trở ý thứ hai chúng ta đó là khi hiệu thế giữa hai đầu đoạn mạch không đổi thì hãy xác định giá trị của biến trở R2 cái hiệu thế này không đổi được xác định giá trị của biến trở R2 để công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch này là lớn nhất đấy thì đó là cái nội dung của cái bài này. có thể sử dụng các bạn cách ra. ở bài a thì chắc là rất đơn giản rất nhiều bạn làm được rồi đúng nhỉ quá đơn giản bây giờ ta có qua à, ý một a là khi r2 bằng mười ô nó sẽ có đúng nhá chúng ta vì thế đây R1 nối tiếp với R7 ai có suy ra được RAB của ta số 3 R1 cộng R2 bằng mấy các bạn nhỉ bằng 20 cộng 10 và bằng 30 ohm rất dễ dàng với câu A nó giải quyết rất nhanh ở đây các bạn cần phải ghi ra điện trở tương đương của đoạn mạch là có thể giải quyết nha vì cái bài này nó dễ mà các bạn đã thấy làm rồi thì à, vắn tắt một chút bây giờ cô B cô B thì cũng tương tự như vậy thì sẽ làm nhanh nhanh và chủ yếu chúng ta là ở y 2 thế cô B của chúng ta là bây giờ muốn tính được hiệu thế giữa hai đầu mối điện trở ta phải tính được cờ trong mạch, tức cửa điện qua mũi điện trở đúng không mà biết hiệu thế của hai đầu đoạn mảnh và điện trở tương đương thì ta sẽ tính được ta có IAB thì bằng UAB chia RAB còn mấy này các bạn nhỉ à ở đây chúng ta sẽ bằng là 24 chia cho 30 và bằng 0,8 cái tính được bằng 0,8A ở vì R1 nối tiếp với R mấy R2 nên ta suy ra được I 1 bằng I 2 bằng IAB bằng máy này các bạn nhỉ 0,8 a và từ đây ta suy ra ngay được là U1 của ta sẽ bằng Y1 nhân R1 bằng 0,8 nhân 20 và bằng 16 volt U2 của ta sẽ bằng Y2 nhân R2 bằng 0,8 nhân 10 và bằng 8 volt rất dễ rất nhanh đúng nhỉ vấn đề của chúng ta là ta sẽ làm câu C câu c chúng ta làm là yêu cầu xác định giá trị biến trở r2 để công suất tiêu thụ trên mặt là lớn nhất thế ta quan sát công suất ở đây là r1 không thay đổi đúng nhỉ vậy thì công suất trên r1 là không có gì biến động Vậy bây giờ muốn cho công suất tiêu thụ trên mảnh toàn mảnh này là lớn nhất khi công suất ở trên điện chữ R2 mà khi công suất trên điện trở r 2 này lớn nhất thì khi nào tức là khi P2 lớn nhất Đấy. vậy bài toán trở về cái việc là của chúng ta là phải xác định giá trị của biến trở R2 để công suất tiêu thụ trên biến trở R2 là lớn nhất Đấy. tức là của mạng lớn nhất thì trên R2 phải lớn nhất nó qua bài toán như vậy vì vậy trong quá trình làm bài họ có thể hỏi là trên biến trở R2 lớn nhất hoặc cô loạn mạnh dẫn nhất thì cách làm đều là như nhau các bạn chú ý ở đây và bây giờ thì dần dần nói cách làm cụ thể thế thì cái bài này ta làm nào ta lý luận đúng không công suất tiêu thụ của máy lớn nhất khi khi công suất tiêu thụ trên LA lớn nhất mà mà ta có công suất tiêu thụ của LA là P2 của chúng ta P2 của chúng ta công suất thì bằng U nhân Y nên sẽ bằng Y2 nhân U2 đúng không đấy mà do Y2 của chúng ta Y2 chúng ta lại như thế nào đấy các bạn nhỉ lại bằng Y1 vì R2 với R1 mắc nối tiếp nên thể sẽ bằng Y1 nhân với U2 đấy. Y1 của chúng ta thì bằng U1 trên R1 nên thể U1 trên R1 nhân U2 và đến đây ta sẽ được cái gì rồi đấy các bạn nhỉ a à, sẽ bằng 1 trên r1 nhân với u1 nhân u2 thế ta quan sát biểu thức là p2 của chúng ta p2 chúng ta là bằng 1 trên r1 nhân với u1 nhân u2 thế ta thấy là r1 là cố định r1 để là cho bằng hai ô không thay đổi cái gì cả vậy việc của chúng ta là chỉ mỗi u1 và u2 thay đổi đúng không thế đối lưu tích u 1 và u 2 là phần lớn nhất Đấy. trong đó ta biết rằng là ta lại có là u 1 cộng u 2 thì bằng gì các bạn nhỉ bằng UAB bằng hai bốn 241 Vậy cái tổng U1 cộng U2 này bằng hai bốn 240 này là không đổi Vậy thì tổng này không đổi thì tích này lớn nhất khi nào Đấy, thì nếu bạn nào toán tốt thì các bạn sẽ biết được rằng là tổng hàm thì tích đại mà tích hàm thì tổng tiểu đấy đấy chính là cái công thức cosi còn nếu không thì phải sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn cụ thể hơn về cách giảm tập này đó là nó xuất phát từ hàm thức a trừ b tất cả b đấy. thầy sẽ hướng dẫn để cho tất cả các bạn hiểu các bạn đúng không bây giờ ta có này ta có u1 trừ u2 tất cả bình cái điều này luôn lỡ bằng không bình phương một số luôn là một số xương luôn đúng cái này các bạn lưu ý đúng với mọi u một u hai bình phương một số bao giờ là số dương tức là nó sản xuất phát từ cái luôn đúng cái luôn đúng từ đây thầy sẽ suy ra được suy ra u một bình cộng trừ đi các bạn nói thức hai chữ hai u một u hai cộng u hai bình sẽ lớn bằng cộng và đến đây ở đây thầy này sẽ xuất phát từ cái luôn đúng là được là u 1 bình cộng u 2 bình luôn lớn bằng 2 u 1 u 2 nói với động cơ oxy thì rất nhiều bạn nghe thì có thể khó khăn Đấy. nên thầy làm thế này để các bạn hiểu rõ rằng nó rất đơn giản thế từ, từ đây ra đây các bạn hiểu cả rồi đúng không nhỉ từ đây chúng ta cũng hiểu thầy chuyển về 2 u 1 trừ 2 u 1 u 2 sang vế là được sau tiếp tục thầy sẽ cộng cộng cả hai cái này bởi vì đây thầy có là u 1 ở đây ta có là u 1 cộng u 2 bằng 24 chứ không phải là u 1 bình cộng u 2 bình vậy bây giờ ta phải biến đổi u 1 cộng u 2 đúng không ạ đến đây ta cũng đã gần được những mà trước, ta làm thêm một chút nữa thế ta sẽ trả lời là u 1 bình đây có u 1 bình cộng u 2 bình phải liên tưởng đến phải cộng với 2 u 1 u 2 rồi cộng với u 2 bình thì luôn lớn bằng ở đây hai u một u hai mà bên này cộng thêm hai u hai thì bên này cộng thêm hai u một u hai và khi cộng thêm đây thêm hai u một u hai thì đây sẽ là bằng bốn u một u hai khi được bằng bốn u một u hai rồi thì tiếp tục ta tiếp tục được ở đây là u một mình cộng hai một u hai cộng u hai mình chính là được u một cộng u hai tận là u một còn luôn lớn bằng mấy luôn lớn bằng 4 U1 U2 4 U1 U2 Vậy từ đây ta suy ra được dễ rồi đúng không? Được là tức là 4 U1 U2 Cái này lớn bằng này tức là đúng ngoài U bé bằng U1 cộng U2 của ta được tính ngược lại Và từ đây đến đây ta được suy ra được gì đấy? Suy ra được là U1 nhân u2 sẽ luôn bé bằng u1 cộng u2 tất cả bình trên 4 Đấy. mà u1 cộng u2 tất cả bình của chúng ta đề bài sẽ bằng 24 bình phương trên 4 và các bạn bấm máy tính giúp thầy bấm máy tính giúp thầy 24 bình phương thì bằng mấy Đấy, chia 4 thì đây ta sẽ được bằng mấy thì các bạn nhé bằng 144. 144. U1 tích U1 U2 nó bé bằng 144 từ đây ta suy ra được P2 của ta. P2 của ta bằng 1 trên R1 nhân U1 U2. Thì cái này là luôn bé vì cái này nó bé, cái này không đổi đâu. Mà cái này nó bé bằng 144 nên sao bằng bé? 1 trên R1 nhân 144 và bằng lấy 144 trên R1 đồng một đồng 20 các bạn chia giúp thầy bằng mấy bạn nhận là bằng 7 2 vậy P2 luôn bé bằng 7 2 và nó lớn nhất cũng bằng 7 2 suy ra được suy ra được thế nào các bạn nhỉ mắc P2 mắc là lớn nhất sẽ bằng 7,2 watt khi nào khi nào bây giờ ta sẽ test tức là khi P2 bằng 7 kW thì để đây sẽ có bằng mà khi ở đây sẽ có bằng tức là ở đây xảy ra có bằng ở đây sẽ có bằng người ta suy luận lên đây sẽ có bằng ở đây sẽ có bằng đây thì ở đây sẽ sẽ có bằng đây và sẽ có bằng đây thì đây sẽ có bằng đây do đó ở đây sẽ có bằng tức là đây sẽ có bằng hay nó khác đi là khi u1 trừ u2 thì ta mà khi U1 trừ U2 nó mềm không tức là khi U1 bằng U2 U1 bằng U2 mà Y1 của ta lại bằng Y2 vì F là một và F là hai nó đối tích U1 bằng U2 Y1 bằng Y2 thì từ đây ta suy ra ngay được r một của ta bằng r hai đấy là kết luận vậy R1 bằng thì công suất tiêu thụ của mày là lớn nhất à, thì đó là cái nội dung của cái ý hai của chúng ta à. các bạn rõ cái trên nhỉ các bạn nào chưa rõ không các bạn nào chưa rõ không Đấy. Đấy. nếu bạn nào chưa rõ thì các bạn tua lại video các bạn xem bởi vì là như nào nhỉ bạn nào còn còn khó hiểu bạn tua lại dừng lại ngầm nghỉ để xem xem về cách làm của chúng ta thì đây là cái nội dung mà cái cái cái, cái, cái bài này mới để hướng dẫn cho các bạn Đấy. thế thì từ cái bài này người ta sẽ suy luận ra bài là à vậy đối với l một với l hai nối tiếp thì ở đây ta được bài toán là và u a không đổi thì ta được bài toán này vậy bây giờ đặt ra vấn đề nếu l một l hai mọc song song thì lúc này yếu tố không đổi là cái gì để ta làm được giống bài này thì vấn đề này các bạn suy nghĩ đúng không thì hôm tới ta sẽ tiếp tục làm theo cái dạng như vậy thì đây là bài đơn giản thôi à, nhưng mà nếu như bạn đưa một bài khác phức tạp đấy à, tức là khi đây là thầy muốn áp dụng bài rất đơn giản các bạn làm cách bài này còn thực chất trong quá trình thi cử thì người ta đưa ra những cái bài nó nhiều điểm trở bạn nó tiếp với nhau hơn đấy hoặc nhiều điểm trở hơn thì nó khoa hơn một chút nhưng mà không vấn đề gì để các bạn hiểu rõ bản chất cái vấn đề của các bạn thì đây thầy đã đặt ra một vấn đề của các bạn đó là ở đây mắc nối tiếp thiệu thế không đổi thì ta làm được thế bây giờ thầy giả sử hai điều kiện này mắc song song thì các bạn phải suy nghĩ xem là yếu tố nào cần khẩu lực để ta cũng có một bài toán tương tự như vậy để các bạn suy nghĩ ở ờ, video các video tiếp theo thì sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài toán như vậy và bây giờ ta sẽ bài về nhà cho các bạn và đây là bài tập thầy chuẩn bị về nhà cho các bạn các bạn chú ý về nhà làm bài tập vận dụng và suy nghĩ phát triển bài toán theo hướng thầy đã hướng dẫn rằng giả sử hai hiện trở này mắc song song thì nó như thế nào và cần yếu tố nào không đổi để ta làm một cái bài tương tự như vậy Đấy. chúc các bạn sẽ học tập thật tốt một vật lý và thầy sẽ đồng hành cùng các bạn các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của thầy xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo